Ok, xin chào cả anh em, chào mừng em đã quay trở lại với channel nữa TV của mình thì tiếp tục clip hôm nay Thì trước khi clip này thì uh, mình cũng uh, muốn nói ra một điều là cái clip hôm qua mình có chửi một thằng fake á Và chửi thằng fake thì là fake thật rồi Nhưng mà cái ảnh mình đưa lên á, đó, đó hình như là không phải của thằng uh, của chính của thằng đấy anh em ạ, không phải của thằng chủ nick Và mình cũng uh, đã, đã tìm hiểu rõ là hình như là mình đã bị nhầm lẫn giữa cái ảnh đó anh em ạ mã đang làm clip họ gọi gì ta ok thì nói chung là cái clip sau thì mình sẽ nói rõ với anh em hơn mình sẽ kể rõ cho anh em hơn vì <clears throat> uh, ờ, mình đã gọi là gọi là sai lầm khi mẹ mình xác minh cái thằng đấy là thằng, thằng ờ, chính chủ của Facebook fake mà không phải bạn ấy hình như là bạn là người không chơi game anh em ơi cái ảnh đấy hình như là bị người ta lấy về rồi lấy về rồi đây để để để anh đại diện thôi chứ hình như là không phải là của bạn đấy nha ok clip sau mình sẽ nói rõ hơn cho anh em xem Ừ. clip này thì um, có một bạn đó bạn ấy đi lính uh, đi lính được năm sáu tháng rồi thì bây giờ bạn mới quay lại game à, bạn ấy cũng thuê mình úp và bạn bảo là làm clip không thì cái nick này chưa bao giờ chưa thằng youtube nào lề về ninja làm cả thì hôm nay mình cũng làm về cái con hàng này cho mọi người xem nhá. nó gọi là trùng quạt 49 ở server 4 rồi còn 5 server thì mình không biết là server khác có không nhưng mà mình thấy là Ờ, ở server này thì uh, gọi là trùng con mẹ nó quạt rồi vì từ trước giờ mình chưa gặp con nào nó gọi là đầu tư như của con quạt này đầu tư kể từ phái và đầu tư kể về đồ từ đồ cho đến sói các thứ là đầu tư hết vào con quạt này mà ít người chơi quạt lắm đúng không quạt người ta chỉ thường thường là chỉ để bút thôi may ra level cao thì người ta còn chơi đi mình người ta không chơi những level thấp như thế này vân tay thì uh, mọi người cùng xem là con quạt này có gì đặc biệt có gì hot mà từ trước giờ chưa ai được review và chưa ai được cầm con quan này để nó gọi đi PK đi úp cả ok mọi người xem mình nhớ để lại một like một subscribe kênh mình nha cảm ơn mọi người ok thì à, chúng ta cùng vào phần yên này mình à, mới úp được cho bạn có mấy tiếng thôi 19 triệu yên ăn đan vào đi cho nó mạnh chót sâu sâu cả đan luôn đây à, búp lên luôn đi đây anh em nha phun đan mặt nạ và bút thì uh, à, HP là 7k3 trên những thuật gia tộc này những thuật gia tộc vào thì chắc lên lên 9k mọi người ạ MP là 9888 Wow tấn công là 22.900 cho đến 25.400 luôn Wow quá là khủng luôn đúng không quá là cao luôn cho một con hàng quạt level 49 như thế này Ờ, hỏa chống là 200 này phong băng chống là 500 này phong chống là 700 này cao chưa nói chung là ổn rồi trong một con hàng 49 như thế này ờ, độ chính xác là 1001 này khả năng né đòn trên những thuật dân tộc là 1000 rồi nếu mà có những thuật dân tộc và mắt HP và né sẽ cao hơn chí mạng là 205 cũng hơi yếu nhỉ hơi bé vì những cái đồ chí mạng thì nó chưa tinh luyện hay sao á ở ờ, đây cái vũ khí cộng 12 mắc chỉ số quạt 4 nick mắc chỉ số cộng 12 tinh luyện 9 luôn mắc con mẹ luôn nhưng mà cái tấn công của quạt này thì hơi bé anh em này tấn công bình thường phải trên 2000 rồi nó gọi là ok tạm còn đây là tấn công nghìn chín thôi đen thôi đỏ quên đi chả sao đâu à, dây chuyền cộng 12 này chưa tinh luyện nhẫn cộng 12 này chưa tinh luyện nếu bạn ấy mà tinh luyện cái nhẫn này lên tinh luyện sáu bảy trí mạng của bạn khá là cao luôn bội cộng 12 uh, à, tinh luyện 9 này phòng lôi cộng lên 2000 499 luôn à, bùa cộng 12 tinh luyện 5 giày cộng giày cộng 12 tinh luyện 5 quần cộng 12 tinh luyện 5 luôn gam cộng 12 tinh luyện mấy đây tinh luyện 7 anh ra tinh luyện 7 và tấn công 240 phần trăm không biết là có cao hay không đây giáp cộng 12 không tinh luyện nón cộng 12 cũng không tinh luyện rồi con hàng này thì nó gọi là mắc sách chưa có sách kỹ năng và 10 bánh băng hỏa rồi chúng ta qua con sói thì con sói này chắc là mình nghĩ là chả còn gì để chê rồi y hệt con sói của Leon 39 của mình đây chỉ có số con sói này mà úp được lên 5 sao bằng cái kinh nghiệm sói level uh, thấp á thì nói chung là lên được level 100 là quá là ngon trong cái nick này rồi sói này chí mạng này tấn công này chính xác này tấn công thì anh chí mạng con sói chả có gì chê nữa rồi phụ trợ bị sói là một một một năm sáu năm nha mọi người nha ok một năm sáu năm còn 19 triệu yên chắc là giờ chỉ để tinh luyện đồ cũng chả làm gì đâu đó bạn ấy mới đi lính về nên là uh, bạn ấy lâu chắc là lâu không chơi rồi nên là cũng chỉ đồ như thế này thôi nhưng mà đồ như thế này thì mình nghĩ là chẳng có con quạt nào xe 4 vượt được con này cả ở level 49 nha anh em nhá ờ, nói chung là ở hạng 4x đi nó gọi là trùng quạt 4x ở server 4 thì nó như thế nào thì anh em xem clip này cũng đã thấy rồi đúng không hai món tinh luyện 9 một món tinh luyện 7 và full tinh luyện 56 quá là ngon quá là ok trong khi lượng đam của con hàng 49 mà lên đến tận 25.000 đam nó gọi là quá là khủng rồi quá là chất luôn ấy mình thực sự uh, rất muốn mua con này mà không biết bạn có bán hay không đây mà thôi mình cũng đang úp thuê cho bạn rồi chắc là cái in game là không bay không giờ lờ thì mình cũng nghĩ là chắc là bạn chả bán chả bay gì đâu ok <clears throat> và 49 thì bây giờ mình sẽ gọi là uh, đang ở bản gốc nên là mình cũng không đi thiên địa bảng phải level 50 cơ uh ờ. -huh. còn level 49 không biết làm gì ta chẳng nghĩa là đi hang động chăng đi hang động mình phải có phiên bản hack thôi có lẽ là mình sẽ qua Luna mình sẽ đi lượn dạo PK vững va vững vẩn thử nha xem sức mạnh của con này nó như thế nào review là phải xem độ mạnh của nó như thế nào ok con này mà đi hang động thì chắc là bất tử mất vâng khu này cũng không còn ai luôn này sau này game chán thế nhở game trầm thế nhở tầm này cũng là tầm chiều rồi mà ít người chơi vậy ta đó thì clip chửi lên trước bạn đấy là mình uh, đã sai rồi mọi người ạ mình đã sai rồi vì mình chửi nhầm bạn đấy thì ảnh không đẩy ảnh là ảnh của bạn đấy thật nhưng mà không phải là bạn ấy dùng facebook đấy ok mình cũng uh, rất là vẻ về uh, có lỗi luôn và những clip sau thì mình sẽ nói rõ hơn cho anh em về cái vấn đề đấy sẽ chắc chắn là sẽ sẽ phải nói rõ về vấn đề đấy mình sai thật sự luôn ok mọi người cũng chửi rất là nhiều luôn à, chả biết gì cũng chửi chửi ầm luôn và có ảnh hưởng gì đến bạn đấy mình chắc chắn xảy ra clip xin lỗi bạn ấy rồi ok nói chung là con hàng này đi đâu ta chả lẽ rồi vào hang động vùng đất ba quỷ cũng vào được leo 49 nó vậy đó hay là chúng ta vào hang động ta có vào vào hang động hay ra con mẹ nó map ở đây ra đi úp cho mọi người xem đi nó gọi là đánh phiên bản hack lấy con quạt này đánh nó rất là nhanh luôn tăng nó trợ ờ, skin đánh lên còn nếu mà anh em mà còn zoom ta hết mẹ su rồi nếu anh em mà con này mà đi úp quá tuyệt vời luôn một ngày ít nhất con này mình úp chắc có mẹ chắn luôn 10 triệu yên đến 12 triệu yên con này ok à, hiện tại mình đang nhận úp thuê lại và mọi người nếu mà úp thuê thì hãy nhắn tin qua facebook hoặc là fanpage hoặc là nhắn tin qua số điện thoại ở bên dưới và mô tả giúp mình nha Ờ, mình nhận áp thuê lại bằng cái phiên bản là có thể uh, mình nhận áp thuê này nhận uh, auto hang động này nhiệm vụ hàng ngày để tà thú các thứ này và nhận áp thuê thì mình có hỗ trợ pk âm này hỗ trợ đập đồ và hỗ trợ làm clip nếu anh em có nhiều yên ok thì hiện tại bây giờ temobi cũng mới fit xong và bản hack nó gọi đang khóa rất là nhiều đó thế là mọi người muốn úp thuê mà chưa có máy úp hay là người ta bận công việc cái gì đó thì mọi người có thể nhắn tin qua fanpage hoặc sơn số thoại facebook của mình bên dưới nha đó opap này thì con này chỉ cần hai hit là chết quái rồi, anh em ạ chỉ cần hai hit thôi hai hit là chết một đám quái ở đây rồi đó anh em thể thấy không yên ở map này khá là nhiều mình hôm nay mình cũng có thử test ở map này thì một giờ mình úp được 400 nghìn yên cho cái con hàng này 400 nghìn yên nha thì một ngày thì cũng ít nhất cũng được 10 triệu rồi đây là còn chưa nói đi hang động các thứ này nọ này đó nó gọi là rất là nhiều luôn ốp bắc phê luôn anh em ạ chỉ cần hai hit thôi đam hiện tại là 20 nghìn đi quái ở đây có 39 nghìn máu à 38 nghìn rưỡi đó chỉ cần hai ít thôi là là quái đi rồi rất là dễ rất là nhanh luôn ok đó thì mọi người xem thì nhớ like và subscribe kênh mình nha con hàng này cũng chưa ai review hôm nay mình sẽ review mọi người xem đây cho anh em xem qua lại đồ ờ, mình kết mỗi quả vũ khí này thôi nhưng mà chỉ số nó hơi thấp à kết cả con sói này nữa đó nói chung là <laughs> chưa bao giờ chưa ai có con hàng gọi là uh, chơi nó gọi là quạt ít người chơi quạt và đây cũng nó còn là con hàng limited ở xe 4 cho anh em mọi người xem ok clip của mình đến đây thôi bye anh em bây giờ tôi nhắc chuyện xưa chút ha tôi biết nghe xong chắc chắn tụi mày sẽ nói nhưng tụi mày cũng nên nhớ rằng có quay thì phải có trả Tụi mày càng nghĩa thì tao càng cần. chứ có gì đâu mà la Mày hay nói với tao ghét ghét cái thứ mượn tiền không trả Vậy còn mày kiếp tiền tao gần một năm rồi phải tính sau ta Cứ mỗi lần tao nhắc tới nó là mày chiến kênh cho qua Vì tao nói chúng tim đen nên mặt biến sắc đúng không hả con cáo già